mới uh, vừa hạ một em à, cò trắng uh, ờ, đánh dầu nha anh em uh, cự ly uh, ờ, 80 mét bị gãy cánh đang đi trên uh, đánh dầu kìa thì đánh dầu kìa bây giờ mình nhặt rồi mình quay cho anh em xem hết nha đây nha anh em có tránh 80 mét đâm dầu rồi chạy vô rì đâm dầu rồi vô đây những cánh đây anh em mình mới lụm cò ở đám dâu này à, ờ, vô đây mình à, thấy mà em còn sám trên đám à, kêu kia nữa à, cự ly khoảng cỡ chiến hai chín ba mét ấy. mình à, đem à, rụng ngay tại chỗ luôn nha điêu điêu nhưng mà cũng rụng rồi rất là bây giờ mình à, vô mình lụm à, mình quay tiếp cho anh em xem nha Đây nha anh em Cò xám ờ, trên ờ, ngọn keo ờ, cao này Bán cờ lê chừng 2 chừng 3 mét này Ngay Ngay xương, xương, xương, xương sống luôn Chỗ đốc cổ luôn này Lên xương sống này rất tại chỗ nè Còn đây cũng nhỏ này Bye, Alex. mới ờ, làm em bị bịp uh, tre nghe nha anh em cự ly uh, 60 mét bây giờ ờ, mình vô mình nhặt nha đây nha anh em tới uh, tre đây em bị bịp mới hạ đây nãy giờ là mưa phơi nắng bây giờ nắng lên nó ra nó phơi nắng này đậu lên ờ, ngọn ria nó phơi nắng này trời bài đó mà trên ngọn ria để em khoát nha anh em đúng miệng xương sống nè nhịp bự nha anh em rất là to Okay. đây anh em mới làm một em cò bên uh, kia miếng ruộng ở dưới cái trũng kìa 132 mét nha bây giờ mình ra mình uh, nhặt chụp xa ra hơi mệt đây bán xe đi lậm mệt quá này. đây nha anh em con cò mó đen 132 mét nha ngay uh, ờ, đắp cổ này ngay cổ ngay đắp cổ nha anh em xong ra chỗ liền này nha mập á vừa rồi à, mới à, hạ một em à, vừa qua nha anh em ở à, đợt dừa cây dừa nó mình bán ở à, số 7 đến 70 mét này nó trúng cái cánh rớt xuống nhảy xuống cái cái mương kìa cái mương nước này ờ, à, mình phát để cánh rồi mình nhảy xuống mương nước mình à, chạy tới mình à, làm một phát nữa vô ớt nghe này chết rồi đây. đi qua nha anh em rất là mập lúc nãy là do mình à, đi chạy qua phía bờ keo đây nó có mấy con cò định qua lại bán nhưng mà qua thì ờ, đang đi ờ, dẹp theo cái triền núi à Dẹp con vừa ờ, qua nó ở trên cây, cây dừa Mình dừng đục một lại mình làm luôn à. Quay cái lưng lại mình đánh có hơi có gió nè ừ, trong mấy cánh gãy cánh rớt xuống rồi nó chạy xuống cái mương đó mình làm thêm phát nữa mình chạy qua làm thêm phát nữa ok anh em ha thôi à, hôm nay à, mình à, nói chung là cũng được rồi nha đó, một em à, một em gò vàng à, mỏ vàng với một à, gò xám một em à, bìm điệp để à, mới làm được một em à, dừa qua nên à, hàng đây bự rồi nên mình à, về làm mồi rồi à, anh em à, nhậu cho nó nhà nó chờ giờ mình đi kiếm mồi à, nói chung là bao nhiêu ra là cũng, cũng đủ rồi à, về chứ không nó chờ đợi à, lên băm được rồi đó chúng này hàng khủng rồi về giờ này ha